Vâng, xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Tuân Casino thì à, series này thì Tấn sẽ chia sẻ với anh em một số câu hỏi mà anh em đã comment uh, hỏi bên dưới video của Tấn thì uh, trên kênh của Tấn có rất nhiều câu hỏi về cái bộ môn sóc đĩa bịp thì uh, anh em đi đánh sóc đĩa ở quân vị bát đĩa xanh chín uh, thì anh em đánh bằng cơ đoàn nào thì quân vị bát đĩa xanh chín thì uh, như Tấn là một trong những người thợ để chia sẻ với anh em đây đây là một bộ quân xanh chín đĩa xanh chín bát xanh chín thì mình phải làm sao thì mình phải được sóc cái đó thì là mình phải đeo một cái nhẫn mình sẽ đeo một cái nhẫn mà xong mình sóc cái thì mình dồn quân mình sóc đánh bảy cầu đó đấy là quân vị bát đĩa xanh chín mà nhiều anh em hỏi thì đi vào cái uh, ờ, nhiều câu hỏi mà anh em uh, quan tâm nhất tại vì uh, Tuấn có một cái loại bát camera bát tàng hình rồi gọi là bát tàng hình không tang thì à, rất nhiều anh em hỏi là anh ơi cái bát tàng hình không tang này nó có tang hay không thì xin giới thiệu tới anh em là cái bát này là hoàn toàn là trốn tang tức là bên trong nó sẽ có camera nhưng có nghĩa là nó trốn tang đấy anh em nhìn cái bát vẫn còn nguyên này đấy, không có gì khác biệt đấy từ cái vành nó cho đến cái mép tất cả đấy, đến bên trong anh em nhìn sẽ không phát hiện được đâu là một cái bát camera hay là đâu một là một cái bát chợ đấy đây anh em nhìn này đây là hai cái loại một loại bát sứ bát sứ camera một loại là bát nhựa camera Đấy, rất nhiều anh em đặt hai cái dòng bát này rất là đẹp luôn không thể nào phát hiện đâu cho dù anh em có soi đèn anh em cũng không thể nào phát hiện ra Đấy, soi đèn sáng trong Đấy, anh em nhìn đâu không thể nào phát hiện ra là nó nằm ở chỗ nào Đấy, hầu như là không thấy thì à, anh em ờ, hỏi là bác có tan hay không thì tấn xin giới thiệu là cái bát tàng hình này nó trốn tan anh em đi đánh sóc đĩa à, nhiều chỗ còn rất là dễ rất là gọi là rất là gà thì anh em đưa cái bát vào chỗ nào anh em chơi bát nhựa thì anh em đưa bát nhựa chỗ nào anh em chơi bát sứ thì anh em đưa bát sứ đấy có hai cái dòng bát này anh em đưa bát nào thì đưa thì bây giờ ví dụ trong Sài Gòn người ta hay chơi bát nhựa thì đây khách đặt cái bát của Tấn này à, nhiều anh em hỏi là anh em cái bát này thì thời lượng pin dùng được lâu không xin chia sẻ với anh em là cái bát này pin dùng tương đối lâu được hai ba tiếng tại vì bát camera dùng hai ba tiếng là quá lâu này và độ nét của nó thì một lát nữa tấn sẽ trả lời bằng cách là đi chia sẻ anh em cách chơi thì là anh em sẽ nhìn đến độ nét à, cái bát này thì ờ, nhờ anh em hỏi bên tấn có bảo hành không thì bên tấn bảo hành cho anh em một tháng lỗi đổi mới hàng điện tử mà bảo hành thoải mái còn à, cái giá của cái bát này có đắt hay không thì tính chia sẻ luôn là cái bát này nó không hề đắt chỉ rơi tầm 5 triệu rưỡi đủ vậy là anh em có cả một bộ rồi thì hôm nay clip này tính chia sẻ với anh em cách sử dụng cái wifi cam kết cho anh em là hàng nguyên tấn bảo hành một tháng thì bây giờ thị trường nó mới ra cái loại này là chuyên về wifi theo bát đấy tức là cái cục wifi này nó sẽ kết nối trực tiếp vào cái điện thoại của các bạn đấy cái cục wifi này nó sẽ kết nối vào cái điện thoại và nó sẽ xem bằng cái bát này đấy. bát nào anh em xem được đấy thì bây giờ muốn kết nối cái wifi thì các bạn phải bật cái cục wifi này lên đấy, này bật cục wifi lên đấy, khi bật lên thì nó sẽ báo đèn xanh thì mọi chi tiết anh em mua hàng hay là bạn bè nào mua hàng thì có thể điện qua số hotline hoặc là zalo đấy đây tiếp theo là các bạn có thể là vào wifi khi cái này nó phát wifi ra rồi mình sẽ bắt wifi của cái cục này thì mình sẽ vào cài đặt wifi đây các bạn vào cục đấy wifi mình sẽ vào kết nối wifi trên này đấy nó sẽ có cái wifi Đấy, các bạn nhìn kỹ đấy mình sẽ kết nối cái wifi at đấy. hiện tại thì kết nối cái này thì nó không cần mật khẩu mật khẩu của nó là 1 trên 8 thì nó đơn giản rồi Đấy, thì khi kết nối xong thì các bạn vào tải cái e camera này về tải cái e camera về sau đó mình ấn start Đấy. bây giờ khi đi chơi mình chỉ cần đốt cái cục phát wifi này vào trong túi Đấy. anh em nào đi chơi thì đốt cục wifi này vào trong túi hiện tại nó đang kết nối rồi và bát này thì ai sóc cái được Đấy nét căng luôn nét căng nó sấp đôi này wow. nét căng luôn này sấp đôi này wow. nét căng luôn nhá đây được gọi là bát wifi Đấy. thì bây giờ sẽ đi test thử cho tất cả các bạn xem à. đây là hàng độc quyền bên tấn tuân casino rất là nét luôn Đấy. lẻ này ba trắng này lên căng luôn đó và hàng này hàng siêu nét luôn pin siêu bền luôn đây camera này là camera 5.0 sấp đôi này dồn vị vẫn có thể nhìn rõ sấp đôi này sấp đôi này. rất là nét luôn Đó. sấp đôi tiếp này Đó. thì đây là cái bát nhựa bên uh, Tấn Tuân chuyên sản xuất về những cái dòng bát này à, mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline đây đây là cái pin của cái cục wifi này Đấy, thời lượng pin của nó nó sẽ báo trên này Đấy. thì mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ trực tiếp và tấn xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em